nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mấy còi mai già và mùa xuân quên anh cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng về mong xuân đã chín trời vào xuân trưa bên sông từng giọt